Ok, xin chào, lại tiếp tục là VIA Chat nha. Thì lần trước, ở à, lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn sơ lược về uh, pick up, rồi drop, use down, use up, enter collider, enter trigger, exit trigger. Thì bạn nào mà chưa coi những video lần trước đó, thì các bạn có thể tham khảo ở cái mục mình giới thiệu ở dưới description nha. Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về ba cái mục mới là thứ nhất là interact thứ hai là k down k up thứ ba là timer ha thì đầu tiên là mình sẽ demo cho các bạn coi interact k down k up với timer này là nó như thế nào ha thì đây là màn hình via thì đầu tiên là interact thì các bạn có thấy là có cái khối cục nè nó hiện khi đại gần thì nó sẽ hiện chữ use lên như nè nó sáng cục lên rồi hiện chữ use thì cái interact này á là có một số điểm là mình muốn mấy bạn để ý nè một á là ở đây mình hãy đếm nè ở đây là tự cục này là một hai ba ô là nó sẽ bắt đầu nó hiện cái use lên mình lại cỡ ba ô đúng không thì cái này thì lúc sau là nó sẽ có một cái parameter để chỉnh cái khoảng cách từ đây tới cục này nên là các bạn nhớ ha thứ hai là cái chữ use nó hiện lên nè thấy không rồi cái interact này là làm cái công chuyện gì thì nó giống như nút bấm vậy đó thì mình không có khi mình bấm vô nó sẽ à, thực hiện một cái hành động gì đó ví dụ như là nút bấm để mở đèn hoặc là nút bấm mở nhạc hoặc là nút bấm để hiện một cái gì đó à, thì khi mình bấm vô nè thì nó sẽ hiện hai cái màu xanh lá lên nè thì nó cũng giống như cái uh, trong những cái Word mà người ta hay để những cái nút bấm để hiện gương chẳng hạn thì sử dụng là cái interact này ha rồi, cái demo thứ hai là mình có key down là cái key down này là làm sao tức là khi mà mình ấn nút trên bàn phím nè, bàn phím mình nó có những cái nút thì ở đây nó hiện là nó kêu mình bấm số 1. Thì key down là khi mình bấm xuống thì nó sẽ bắt đầu nó trigger. Đúng không? Bấm xuống, bấm số 1 xuống nè, đó ờ, không? Là nó sẽ trigger. Rồi, ở đây key up thì nó sẽ ngược lại với key down, tức là khi mình bấm xuống nó chưa trigger mà khi mình dở lên nó mới trigger G đúng không thì đây nó yêu cầu là mình là bấm số 2 thì nè mình sẽ demo nè số 2 bấm xuống nè đó nhưng mà vẫn chưa trigger rồi khi mà mình chuẩn bị nè 1 2 3 dở lên thì nó sẽ trigger đó là bấm xuống chưa trigger G dở lên mới trigger G là cây ấp chưa rồi cái thứ ba mình muốn demo cho các bạn là cái timer thì ở đây timer 3 ờ, giây nó đã trigger từ cái lúc mà mình vừa mới vô cái world luôn rồi là nó đã trigger lên luôn rồi thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở cái mục bên đây là nó sẽ sử dụng cục interact và cái này nó hiện lên luôn rồi tại sao vậy à cái này tại đây mình cho nó hiện lên rồi <clears throat> thì rồi được rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu từng mục một ha thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về interact ở đây được chưa thì ở đây mình sẽ nhìn trong Unity nè thì cái cục interact này <clears throat> là cái cục này được chưa thì cái cục này khi mà mình coi trong đây nè là cái đối tượng interact bắt buộc phải có hai cái quan trọng nhất là box collider và thứ hai là cái trigger này nè thấy không thì trong cái trigger này á nó sẽ lựa chọn là on interact được chưa rồi khi mà đây mình kéo rộng rộng ra khi mà mình bấm on interact thì ở đây nó sẽ có một số cái thông số nè mình sẽ giải thích từng thông số một ha là bao gồm delay in second tức là khi mình bấm nút thì hai ba giây sau nó sẽ chích cái trigger thì mình sẽ chỉnh ở cái mục này ha hiện giờ là không tức là vừa bấm cái là trigger liền ha rồi cái thứ hai là interaction text thì cái interaction text này á là hiện giờ nó đang là chữ use đó là chữ sử dụng là cái hồi nãy mình đi lại gần á nó hiện chữ use lên nè đó đi lại gần nó hiện chữ use lên nè không thì ở đây mình muốn sửa nó lại là thành cái chữ bấm nút được không thì ở đây mình đánh bằng tiếng Việt vô á, thì Unity không hiểu cho nên là mình sẽ copy ở bằng cái đây mình đánh sẵn với bấm nút ở trên cái notepad nè rồi mình để đây mình mình paste vô là nó sẽ tự động nó hiện chữ bấm nút rồi rồi cái thứ ba mình muốn nói cho các bạn là cái proximity nè cái proximity này bây giờ nó đang là hai nè thì nãy mình có nói mấy bạn nhớ đó không thì giờ nó hiện chữ use khi mà mình cách một ô hai ô ba ô là nó hết nè đó phải cách khoảng ba ô nó mới nó mới um, chiếc g lên thì cái này mình sẽ sửa là hình một tức là nó sẽ ngắn hơn cái hồi nãy được không thì khi cái này nó trigger thì nó sẽ làm công chuyện gì là nó sẽ set object active là nó set hai cái hai cái cục này là cục fail được chưa? Và cột fail bên đây, hai cột fail. Ha. Rồi, sau đó là nó làm chuyện gì? Nè, đây là nó ẩn cục fail đi và nó hiện hai cục pass lên. Được chưa? Hiện cục pass này và cục pass này, hiện hai cục pass lên. Thì bây giờ mình đã chỉnh sửa là hai cái một cái là cái này trở thành nút chữ bấm nút và thứ hai là nó ngắn hơn thì bây giờ mình sẽ up lên thử via chat cho các bạn coi ha rồi mình đã up lên xong ha thì bây giờ mình sẽ quay lại vô via chat rồi mình đã quay vào là via chat ha thì đầu tiên là cái đầu tiên mấy bạn sẽ để ý là là đầu tiên là cái khoảng cách cái khoảng cách từ uh, từ cái cục này lúc đầu là mình đếm bao đúng không một hai bao thì nó sẽ bắt đầu nó hiện nhưng mà bây giờ nè thấy mình đứng ở ô ba nhưng mà nó vẫn chưa hiện nè chỉ khi nào mình lại gần hơn nữa gần hơn cái khoảng hồi nãy nó bắt đầu nó hiện chữ bấm nút thấy không lại lại gần và khoảng một ô rưỡi thì nó mới hiện được chữ bấm nút khi mà lại chưa đủ một ô rưỡi thì nó sẽ không hiện chữ bấm nút ha thì là đầu tiên là khoảng cách gần hơn rồi cái thứ hai là cái chữ bấm nút nè hồi nãy là thành chữ use bây giờ nó đã hiện thành chữ bấm nút rồi nè đúng không thì hoạt động cũng giống hồi nãy bấm thì nó sẽ hiện hai này lên rồi được chưa rồi đó là interact rồi cái thứ hai là mình muốn giới thiệu về cái key down ha thì nhìn trong Unity là nó sẽ có những cái gì Unity key down thì để làm cái key down này Đúng chưa thì đối tượng là không có cần box collider giống như hồi nãy luôn mà bây giờ mình chỉ cần on key down thôi Đúng chưa on key down là khi bấm nút xuống thì ở đây mình sẽ thấy có thông số delay giống hồi nãy nè và một cái thông số là cái cây thì cái cây này là chỗ để mình chọn là mình bấm nút nào ở đây mình coi có nè nó có là nên nè là không có nút nào hết backspace là nút delete ngược lại rồi tab clear return pause nó có nhiều nút lắm thì mình sẽ lựa đây alpha 1 là cái hệ thống cái số 1 ở bên cái phím chữ nè rồi xuống nữa là colon semicolon ha mình coi nè chữ a lớn b lớn c lớn ha rồi ở đây có hệ thống phím số luôn nè cái keypad là số 0123 ở bên keypad ha rồi nó có rất là nhiều thì các bạn muốn chọn khi mà bấm nút nào người chơi bấm nút nào thì mấy bạn sẽ chỉnh theo cái mục ở đây được chưa thì nó công việc nó làm cũng là ẩn nút fail và hiện nút pass lên thì cái đó là key down ha thì đây mình sẽ demo lại một lần cho các bạn coi là key down bấm số 1 xuống là nó sẽ uh, trigger liền được không rồi tiếp tục cây up thì cái cây up này trong Unity là cái bên đây được chưa thì cái cây up này là làm công chuyện gì thì ở đây nè cái điểm khác của nó là on cây up nè được chưa thì nãy là cây down giờ là cây up thì cái cây up là bấm xuống nó vẫn chưa trigger liền mà khi nào dở tay lên nó mới trigger được không à, bấm xuống chưa g liền mà dở lên nó mới g thì ở đây nó cũng giống như bên cây down thôi cũng là set cái cái hệ thống này công việc làm thì cũng là ẩn nút fail và hiện pass lên được chưa rồi cây up nào mình sẽ demo nè mình bấm số 2 xuống ha bấm xuống vẫn chưa chích g thấy không rồi khi nào mình dở tay lên nè hai ba dở tay lên thì nó mới chích g ha thì cái đó là cây up rồi cái này là timer. Thì cái timer này nó cũng ở đây là nó nó trigger sẵn luôn rồi. Thì cái timer này nó cũng rất là đơn giản. Cái timer này là khi mà cái khối này nó hiện lên thì nó sẽ vào nó đếm cái timer. Thì cái timer này nó có những thông số nào? Thì đầu tiên nhìn thấy là có delay nè, giống cái nãy thôi. Ở đây nó có nút repeat. À, đầu tiên mình bỏ qua cái repeat này đi, reset enable mình cũng tạm thời mình bỏ qua hai cái này thì nó có hai cái là low period time với high period time thì hai này là gì là cái khoảng thời gian mà trong cái khoảng này nó sẽ bắt đầu nó nó trigger rồi thì khi mà nằm trong khoảng từ 2.96 giây tới 3 giây nó sẽ trigger thì uh, nó sẽ có cái hammer nó đếm lên ha từ 0 1 2 3 4 nó đếm lên thì khi mà cái hammer này nó nằm trong khoảng giữa 2.9 và 3 thì nó sẽ nó trigger thì cái đó là cái nguyên lý hoạt động của cái trigger ha thì cái này nó cái repeat nghĩa là sao tức là cứ cứ sau một nó sẽ cứ lặp lại lặp lại nếu như mà cái khoảng này nó dài chẳng hạn như là mình sẽ là từ 2 cho tới 5 đi thì cái khoảng trong từ 2 tới 5 là nó sẽ cứ lặp lại lặp lại lặp lại lặp lại hai nó cũng lặp lại 3 4 5 nó cứ lặp lại lặp lại trigger còn khi mà mình không bấm cái repeat này á, thì tới hai là nó sẽ trigger một lần thôi là xong nó không có chữ g lại nữa rồi reset on enable này làm sao tức là khi mà cái timer này nè mình ẩn đi á là nó sẽ không có khi mà mình ẩn cái timer thì nó sẽ reset lại không khi mà hiện lên thì nó hết reset lại không tức là mình sẽ bấm khi mà chức năng được chọn á, là ẩn thì nó sẽ reset hiện lên lại thì nó sẽ reset lại không nếu mà mình không chọn cái chức năng này á thì khi nó hiện lần một bắt đầu đếm đúng không rồi nó ẩn nó hiện lại nó vẫn giữ nguyên cái giá trị đếm đó nó đếm tới tới tới tới tới tiếp chứ nó không có reset lại được thì cái này là timer à, thì ở đây khi demo trong đây là nó nó ra rất là nhanh mình không có kịp coi kịp không ta thử lại đó là khi mà mình vừa vô cái là mình phải quay bên phải liền á thì hên xui mình sẽ thấy à, à, vô à, nó lên nhanh quá mình không có kịp dòm thì ở đây á, nó sẽ có cái bên đây cho mình coi nè thì cái bên đây là có nó do nó chiếc gà nhanh nên nó làm thêm một cái bên đây thì cái bên đây là ở đây khi bấm on interact thì cái công chuyện nó làm là nó sẽ mở cái cục trigger lên nè nó mở cục hammer lên nè thì cái cục hammer này khi nó mở lên là nó sẽ bắt nó đếm đếm 1, 2, 3 thì khi nó đếm đủ 3 thì nó sẽ mở cái này lên màu xanh đúng không chưa rồi bây giờ nè bấm enter đắt 1 2 3 đó nó đếm đủ 3 giây là nó sẽ vô nó mở cục lên màu xanh được chưa rồi cái đó là những cái liên quan tới hôm nay mình muốn giới thiệu là gồm interact uh, on key down on key trigger key up và timer cái gì không hiểu thì nhắn tin hỏi mình ha